Hey yo và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen Yes và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại cho trên kênh Free Fire của tôi một nút like, share và bấm nút subscribe và các bạn đừng quên là bằng chuông để cập nhật những video mới trên kênh của mình luôn nha Ok mọi người ơi thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại đến với một video Free Fire rồi đây và như các bạn có thể thấy là ở trên à, người của mình đang là một cái bộ đồ Ủa bộ đồ này tên gì Cam ơi? Bộ đồ này tên là Mac hổ bạch hổ anh em ơi thì nếu mà anh em nào mà nãy giờ đang coi á thì anh em sẽ thấy là phía sau cái bộ đồ của mình á là có một cái con hổ nó cứ wow wow wow wow đúng không nào thì đây là một cái bộ đồ cũng như là một cái à, trang phục khá là mới ở trong free fire mà các bạn có thể quay ở trong vòng quay may mắn nè đó tôi là tôi đã sở hữu cái bộ này rồi anh em ơi mà anh em nào đã sở hữu bộ này chưa nếu anh em nào mà đã sở hữu rồi thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha hôm nay mình sẽ gọi là test cái bộ skin này à lộn test cái bộ trang phục này để coi là mình có bắn bờ gồ hơn không nha mọi người Và mình sẽ cho mọi người coi coi là cái bộ này nó sẽ có những gì đặc biệt nha Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại đến với một video solo Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau solo với Camuri Wow Mọi người và hôm nay mình sẽ cho Kyron gọi là gai cánh luôn wow. Cái này gọi là cái kinh nhờ kinh nhờ chị nhìn em này chị nhìn em này đấy thấy em ngồi gì không đấy em đang ngồi trên cái ghế vua chị hiểu không đấy ờ nhé nhưng mà vua thì cũng không nào thể làm mà giàu bằng chị đó không à, kinh nhờ kinh nhờ em cũng có vâng. xe nha chị em cũng có xe nha nhưng mà nhưng mà xe nó hợp với bộ của chị hơn đúng không ừ, à ê, ê, bây giờ chị là phượng hoàng chị có cánh nè bây giờ chị phượng hoàng đánh với bạch hổ à đúng rồi tôi quên nói với anh em nữa là tôi cũng vừa mới sở hữu ngay gọi là cái chảo anh em mà đấy ủa cái chảo mình là coi ở đâu vậy ta vũ khí vũ khí vũ khí vũ, vũ khí, này, rồi nè bấm vô kho vũ khí này đây chúng ta đến với ờ, đây đây đây đây anh em nhìn này chảo quyền vũ anh em ơi đấy nhìn nó phải gọi là nhưng mà các em biết gì không gì vậy chảo huyền vũ là màu là màu xanh của chị à, ê, ê, ê, nhìn em cầm cái chảo à Nhìn em cầm cái chảo à Cam ơi <laughs> Nhìn hay thực sự luôn anh em Ok bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa Vô solo với Cam ơi nào Let's go Yo. Ok anh em ơi Chúng ta cùng nhau vô đây nào Yeah yeah yeah Ok trận đầu tiên thì Ủa, tôi sẽ ơi. chơi súng lục nha Gì chị ơi Ủa chị mơ khẩu pháo mất rồi Cây <laughs> Thôi không sao không sao <laughs> Thật ra là cái cách chơi này là tôi thấy hầu như anh em nào mà chơi Free Fire anh em sẽ đều gọi là trận đầu tiên sẽ mua lục nhưng thật ra là tại vì là bọn tôi là kiểu như là heo team chơi solo cho cho vui ra anh em hiểu không? Nên là bọn tôi sẽ kiểu không có theo một cái quy luật nào đó của ai cả mà bọn... bây giờ bây giờ là muốn bắn súng uh, sấy hay là súng lục đây chị vẫn còn số lục mà. À, thì à, không chị chơi chơi súng gì cũng được. Đấm nhau. Ờ đấm nhau đúng không? Rồi ok ok trận đầu tiên đấm nhau nha. Đấy anh em thấy không? Anh em thấy bộ trang phục bạch hổ tôi không? Trời ơi nó nổi thật sự. Trời ơi là bằng lửa của chị không bằng lửa của chị không đó bây giờ để xem nào để ai ai ai ai ai ai đấm đau quá. đau chưa? hết sọt ủa ủa ủa bởi em nói chị rồi em nói chị rồi em mặc giáp vô rồi nó à lộn em mặc trang phục mới vô rồi nó đỉnh Wow, chị hết headshot em hai lần liền nhưng em không chết làm gì có chị em chỉ cần hết sốt chị một không lần em em em em em em hết sốt chị hai lần luôn có hai vạch đỏ hiện lên hai lần à, à, à, à hai à hai à hết hồn tôi từng một lần ơi bạn nói đi đấy anh em thấy không tôi mặc cái bộ skin này vô chơi nó tự tin hẳn anh em Ngon, ok, như thế này bây giờ Phượng Hoàng sẽ cho gọi là Bạch Hổ biết thế nào là lễ độ nha Gầm biết nha, gầm biết nha Bạch Hổ đâu? Biết đây, biết đây Bạch Hổ đâu rồi? Đấy, ủa em đang biết nè Chị cũng đang ở biết nè Mít của em là đâu vậy Ủa đâu sao không thấy chị đâu vậy Mít của em là đâu đây Chị đang ở giữa nè Thấy chị chưa Chưa chưa chưa Đâu chị đứng Thôi, yên rồi Đây đứng yên nha Ủa sao không thấy đâu vậy trời Ủa mít của em là đâu vậy Ê Đồ cho học chơi Chơi hai vụ cho ba <laughs> Chơi hai vụ Ủa vụ gì Mình chơi đây là mình chơi quyền tự do con người Ê bạn ơi Ê bạn ơi Bạn bạn chơi vậy là chơi chơi hai vụ cho bạn hai vụ là hai vụ hết lào ok ok luôn em trai ok luôn em trai em chơi em trai hơi chơi mít của em hơi kỳ nha mít trời mít ơi chơi chơi với em là không có một cái luật nào nhất định chị hiểu không không có cái luật nào bảo nó không được chơi xuống đây đây đây đây gọi là sầu riêng chứ không phải là mít em ạ à gì em biết không biết này nó hơi lạ à. em riêng rồi nhá <laughs> thì mình chơi mình chơi mình phải lừa nhau gì hiểu không à, vậy dạ, chơi phải okay, phải có một chút gì đó dạ. gọi là lừa đây mày hiểu không <laughs> à lúc nó đàn ông con trai đi chơi solo một kỳ ủa gì bạn ơi ơi ơi ơi giờ lại chơi trò dạ. giới tính nữa bậy rồi biết sao con gái là luôn luôn vậy chạy trời má chết rồi vậy chạy ờ ra đây đi ra đây đi mà nóng nảy thế Yếu rồi đúng không? Yếu là yếu. Yếu rồi đúng không? Yếu rồi đúng không? Gì vậy bạn? Gì vậy bạn? Gì vậy bạn? Gì vậy bạn? Gì bạn? Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ôi bạn ơi, bạn ơi, bạn, ơi. ơi. Ôi trời đất ơi, sao lắm bom keo thế? Ôi bạn ơi. Ây da. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. chạy, chạy rồi, chạy hộ. Rồi rồi không chơi súng nhắm nữa đi vời Đau quá Cái bụi bắn đau quá <laughs> Trời ơi Đau lên Đau gì đâu chị bắn nhẹ em nhàng mà Chị bắn nhẹ Nhẹ nhò Nhẹ lắm nhò Ừ nhẹ lắm Em à không kìa Ok lại nhó Không sao em vẫn dẫn, dẫn đầu hai điểm chị nhó Ừ Ôi rồi em ơi hai điểm nhờ ăn gian Nó ăn chơi làm gì <laughs> Ơi chết chén <laughs> Đúng không các bạn các bạn các bạn hãy cho mui gọi là một gọi là sự công bằng này các bạn có thấy Kairon ăn gian không lại bảo không đấy ui rồi phải cái ăn gian anh em trời người ta gọi đó người ta gọi gọi đó là chơi chuyến thật à. rất là nhanh dọn lẹ nho nho đây ô, ô, ô, ok luôn ok luôn ok luôn coi bạn luôn Chơi bạn luôn okay. nho, chơi bạn luôn nho. Chơi MP40 đúng không? Ôi à, ừ, em, em mọi người chị. Em em em lại động vào nghề của chị rồi. À, chị là chuyên MP40 à? Vâng, tôi là tôi chuyên hai súng, một súng là MB40, một súng là pha mát thì à, tôi có hai được, súng đấy. Được, được, được. Dân chuyên, dân chuyên. Dân chuyên nghiệp à, được rồi, đấy coi ai chuyên nghiệp hơn ai này. Ok bạn nhá. Để tôi coi coi là ai chuyên nghiệp hơn ai nhá. Ừ nè bạn gì bạn gì bạn gì bạn ra đây đi bạn gì chị ra đây bạn đi đứng ở đây tôi thấy bạn bạn đứng ở đây tôi thấy đâu bạn ừ đi em cũng thấy gì mà đây em thấy chỗ nào em thấy lúc nào chị làm như vậy sao, sao? ôi thật cả mình mẹ ơi ui dồi chạy bên kia mà chạy bên kia là bên lào Đấy chị thấy không Em nói cho chị một câu Em tặng cho chị một câu Đừng bao giờ khinh thường người khác Và mình bùi ra bùi ra Ok cả mùi lúc trước cái bảo mình là là là là là chơi gà đồ này nọ ừ được ừ. ừ. được luôn được ừ. luôn bạn nho ừ <laughs> thôi ca môi đừng nhường em nữa ca môi em ngại lắm ca môi chết cài lên trình rồi chị, chị không, chị không biết là bữa giờ em luyện phi vai rất nhiều sao Ghê Đừng nhường em nữa Có nguyên nhân khiến em luyện luyện phi pha nhiều là vì gì? Gì? Bởi vì muốn bắn gồ hơn thôi, có gì đâu Đầu Đau không? Đau không? Đau không? Đau không? Đau Đau không? Đau, đau, đau, đau Đau Cái What? <laughs> Em nghĩ gì vậy em? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa, chị bắn xuyên mông kéo à? Đâu Điên là làm sao mà xuyên mông keo được? À kinh nhờ Trời ơi chị không kinh còn ai kinh nữa Được luôn bạn ơi bạn chơi nhắm vào cơ Để tôi cầm nhắm với bạn luôn này Ok bạn luôn, chơi nhắm nhau Để đi. tôi cầm nhắm với bạn luôn này đó. luôn. Đây đây là cái màn solo kỳ lạ nhạ, kỳ lạ nhất của tôi đã từng thấy đó chính là chúng ta đổi gọi là đổi mục tiêu solo <laughs> liên tục. <laughs> này nhá, bạn ơi nhở. Đau chưa? Đau chưa? Lại bảo đau không đê. đau. Đau đê. đau đê à. Sao bạn ra đây? Ra đây, ra đây. Thôi bạn ra trước đi. Thôi bạn ra đi, đây mình ra trước nè. Đau, đau. Ui, đều đau đau như nhau, đều đau như nhau. ok, ok, ok, ok, ok, ok. Bây giờ sao? Giờ sao? Giờ em muốn như thế nào? Anh giờ sao? Giờ sao Giờ sao Giờ sao Ui Giờ cầm mình má ơi Ủa, <laughs> Gà tay to tay to tay to thế Ui dồi ôi Em yếu máu quá rồi thì chị cũng bị một phát như em thôi nhưng mà trời hỏi máu rồi em ơ em chẳng lẽ em không hồi máu ơ à, nói gì kỳ yêu máu quá yêu máu quá lỗi tí nè em vậy đó hả vậy đó hả tí rồi lại lại lại nè ôi camui lên ba luôn rồi nhờ kinh nhờ trời ơi gỡ lại chẳng qua là bốn gọi là cho điểm đó mà nhường đúng không Nh đâu nhường đúng không đâu chị nhường em mới nhờ chị, chị Chị đâu có nhường đâu Chị cho điểm em chứ chị có nhường đâu À thế à Gì thế gì thế Cái gì thế Chị nghĩ là chị phải bắn được một người lạng lách như em sao Ghê ghê ghê ghê ghê ghê Nhìn em lạng đi ghê, ghê, ghê. Ok em luôn Ok em trai luôn Đậu không chị Lại bảo không đâu đi Em, em cũng đâu mà Em đâu đâu máu hồi máu nào đau không chị đau không chị trời ơi súng gì á mb bốn mươi ủa sao sao sao được ta mb bốn mươi chỉ bắn xa nó nó nó nó đam nó thơ thấp lắm mà ui người ta người chuyên nghiệp có cái cái cái cái, cái cách bắn kháng khác gì hiểu không à, ok chuyên nghiệp chuyên nghiệp chuyên nghiệp chuyên nghiệp đấy tự nhiên cầm mặc cái trang phục ờ, này vô thấy bắn nó ngầu liền anh em ơi ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê <laughs> lại nho lại nho ok chỉ còn hai ván nữa thôi à hai ván à? à chị cứ tưởng là còn ờ, bốn ván chứ nhở à bốn ván nhở ờ bốn ván mà rồi xong chết tôi rồi di chuyển lỗi rồi ai à, đâu rồi đầu đâu đây đầu đầu đầu đầu đầu ở đâu đó ai biết không Ê, trời ơi Một ván nữa rồi anh em ơi <laughs> Chết rồi, trái tôi còn được thưởng chuỗi thua thôi. Trời ơi, mùi ơi Giờ sao ta, giờ sao ta, giờ sao ta chỉ một câu, đừng bao giờ khinh thường người khác Giờ khó nha, làm nào để win bây giờ ta Làm nào để win bây giờ chưa <laughs> Ok Trời em ơi, ơi. một giấy nữa thôi nha anh em Một giấy nữa thôi nha, một giấy nữa <laughs> Không, còn bốn ván nữa. bốn ván là bốn ván thế nào? bốn bốn mà. <laughs> Cái gì? Ấy gì ấy? Gì gì bạn? Gì bạn? Gì bạn? Gì bạn? Bạn làm gì ấy? Sợ quá. Bắn đi, này bắn đi. Bắn đi. Trời ơi bạn ơi. Gì bạn? Gì từ từ. quá là đau luôn headshot woo booyah nó là như thế em ơi nó phải đẳng cấp woo đấy đó các bạn thấy không mình mặc cái bộ trang phục bạch hổ nó vô bắn nó phải khác liền các bạn ơi đấy camui trước giờ cứ khinh thường mình bây giờ bây giờ mình rồ quá bây giờ rồ quá mui ơi đáng sợ quá <laughs> ok anh em ơi thì có lẽ là video của tôi sẽ phải kết thúc tại đây thôi và nếu mà anh em yêu thích video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe và nếu mà anh em nào vẫn chưa săn ngay bộ bạch hổ này thì các bạn đừng quên săn ngay cái bộ đồ này nha bởi vì thực sự là mình thấy bộ đồ này nó rất là đẹp luôn ui mà em nói thiệt luôn là cái bộ này nếu mà cho phong cận mặc vô thì nó sẽ rất là hợp đúng không chị bộ này mình thấy rất là hợp với phong cận nè anh em đó ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong hẹn video tiếp theo bye bye, bye.